chúng mình cùng tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về từ chỉ sự vật ở bài thứ hai. Yêu cầu của bài thứ hai là trong các từ sau, từ nào chỉ sự vật? Ở bài 2, cô cho các con một nhóm từ rất nhiều và việc của các con là chọn lựa từ chỉ sự vật. Trước khi chọn lựa, chúng ta cần phải đọc qua các từ này đã. Nào, cùng đọc với cô nhé. Chúng mình sẽ cùng đọc theo hàng dọc bãi biển, bài học, bất khuất, cần cù, cưu mang, bao la, bài làm, cánh đồng, chiến trường, công viên, bát ngát, bến cảng, canh gác, trói trang, gắn bó, bài tập, biểu diễn, cao nguyên, chuyên cần, đoàn kết. Nào, theo đúng yêu cầu của bài, chúng ta sẽ tìm từ chỉ sự vật trong tất cả các nhóm từ sau. Chúng ta sẽ bắt đầu với từ thứ nhất, đó là từ bãi biển. Đây là từ chỉ cảnh vật. Bài tập Tiếp theo, ta có từ chỉ sự vật là bài học. Con nhận ra từ gì tiếp theo nữa không? Đó là từ bài làm là từ bến cảng. Biểu diễn có phải không? Không, biểu diễn là từ chỉ hoạt động. Vậy ta bỏ qua. Chúng mình tiếp tục nhé. Nhóm tiếp theo. Con có thể nhận ra vì giống với từ ở bài tập trước, đó là từ cánh đồng, từ cao nguyên. Tiếp tục này. Chiến trường, công viên,